Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đại gia chạy làng nổi lên như nấm sau mưa, ông Nhọt đang ăn vào chân trụ của Vingroup. Nền kinh tế Việt Nam đang bị dịch bệnh ăn cho mục ruỗng, thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản đang là hai nơi mọc ra rất nhiều ông Nhọt của nền kinh tế. Một số nhà quan sát dự báo nếu nền kinh tế Việt Nam có sụp đổ thì nó tích tụ ở hai chân trụ yếu nhất này. Điều đáng nói là tỷ phú đô la của Việt Nam có dính đến bất động sản rất nhiều. Thậm chí như Trường Hải cũng đầu tư ngành bất động sản với công ty con là Đại Quang Minh làm chủ dự án khu đô thị Sa La, thành phố Thủ Đức. Đây là hình ảnh rất nhiều đại gia bất động sản bị nợ dí. Đa số các đại gia nổi lên từ bất động sản và trong cơn khủng hoảng năm 2022 này, đại gia bất động sản cũng có những đại gia bị đổ là nhiều nhất. Từ Tân Hoàn Minh đến FLC, Vạn Thịnh Phát đều là những đại gia bất động sản và có dính đến thị trường chứng khoán. Ngoài những đại gia đã bị pháp luật sở gáy nêu trên, thì các đại gia chưa bị pháp luật sở gáy cũng bắt đầu đổ nợ. Mà hầu hết khi đổ nợ, các đại gia đều không thể thanh toán lại tiền đầu tư cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Những ngày qua, chuyện tập đoàn E-Group của Sắc Thủy vỡ nợ đã dùm beng trên trang cộng đồng mạng xã hội nhà đầu tư cũng không thể thu hồi tiền. Nhà đầu tư của Air Group cũng chẳng khác nào nhà đầu tư đã chót mua trái phiếu của Tân Hoàn Minh và An Đông. Hầu hết những nhà đầu tư trái phiếu đều bị cám dỗ bởi lãi suất hấp dẫn của trái phiếu doanh nghiệp mà quên rằng lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn. Thực tế, rất nhiều người đã và đang phải gánh chịu rủi ro. Từ năm ngoái, nhà đầu tư đã phải tìm hiểu và họ đã biểu tình vì tập đoàn Chunchina chiếm dụng vốn của nhà đầu tư. Đấy là dấu hiệu của việc ung nhọt bắt đầu lở loét và cho đến hôm nay thì tên những nạn nhân đang được đối dài với Tân Hoàn Minh, với Vạn Thịnh Phát, với SCB, với E-Group và rồi còn ai nữa đây? Trong tình hình nền kinh tế ảm đạm như hiện nay thì khó có chuyện khủng hoảng sớm chấm dứt cho được. Nhiều tháng qua, cộng đồng mạng cũng đã soi vào tập đoàn Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng rất nhiều bởi không ai thấy lạc quan nếu mảng bất động sản, mảng kinh doanh chủ lực của Vingroup gặp phải vấn đề. Đây là hình ảnh liệu người Việt ở Mỹ có hứng thú với việc móc túi giao tiền cho Phạm Nhật Vượng hay không. Có người thì ví von rằng vết loét khủng hoảng tài chính đang gặm nhấm vào chân trụ cứng nhất của Vingroup. Đó là việc gọi vốn. Ông Phạm Nhật Vượng đã ra công ty VMI e để gọi vốn mà không thông qua thị trường chứng khoán. Đây chính là cách mà ông Vượng làm để huy động vốn trong khi vẫn tránh né được cặp mắt soi mói của Ủy ban chứng khoán nhà nước. Đấy là một dấu hiệu ung nhọt đang dần nổi lên. Mấy tháng trước, một tờ báo cho biết Vingroup đã nợ đến 285% so với vốn sở hữu. Không biết vì lý do gì mà tờ báo này đã bị ép phải rút bài và sau đó là hàng loạt tin tức từ Bộ Công an được đứng ra thanh minh cho những tin đồn nhắm vào ông Phạm Nhật Vượng. Với việc kiểm soát báo chí và điều khiển được cả Bộ Công an, ông Vượng muốn cho xã hội thấy rằng đây là một điều rất đặc biệt. Và át hẳn ông muốn cho xã hội cũng biết ông vẫn còn đang rất mạnh, vì rất mạnh nên mới điều khiển được cả báo chí và cả Bộ Công an phải làm theo ý mình. Sức mạnh đó cũng được thừa nhận từ nhiều năm qua Tuy nhiên, dù thể hiện thế nào thì cũng không thể che đậy được sự hụt hơi của dòng tiền đầu tư của Vingroup. Hình ảnh bế tắc vốn đã xuất hiện từ nhiều tháng qua và cho tới nay vẫn chưa có cách nào khả dĩ có thể giải quyết cho được. Đây là hình ảnh ở Việt Nam, việc ông Vượng gọi vốn phi chính thống là câu hỏi rất lớn với những người đang quan tâm đến vấn đề này. Mới đây, báo chí lại rất ve mạnh mẽ cho hồ sơ xin IPO của VinFast trên thị trường chứng khoán Mỹ, trong đó có bức tâm thư của ông Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. Đọc bức tâm thư thấy toát lên những sự khoe khoang về năng lực và vẽ ra viễn cảnh đẹp đẽ. Tuy nhiên, tâm thư nào cũng thế, cũng chỉ với mục đích là tìm kiếm lợi ích cho công ty. Còn nhà đầu tư thì vẫn là người bị đối xử bạc bẽo nhất nếu doanh nghiệp làm ăn thất bại. Có thể nói, được IPO e trên thị trường Mỹ là cơ hội gọi vốn ngoại cho VinFast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 Tập đoàn E-Group lâm nợ, vốn góp của người dân xem ra hiện nay như không còn khả năng thu hồi nữa. Chủ nợ là sắc thủy hiện nay không khác gì chủ nợ An Đông và Tân Hoàn Minh. Những ngày qua, hình ảnh các nhóm nhà đầu tư căng băng rôn đòi tiền và tố cáo lừa đảo đầy rẫy trên các phương tiện truyền thông mạng xã hội. Vào ngày 30 tháng 11, một loạt các nhà đầu tư liên tục tố cáo ông Thủy không trả cả gốc lẫn lãi cho các khoản đầu tư nhiều tỷ đồng của họ vào tập đoàn giáo dục A Group và hệ sinh thái doanh nghiệp của ông này. Đáng nói là công ty đầu tư Apax Holding, Cống Thủy lại vừa bị Cục Thuế Hà Nội cưỡng chế hơn 5,6 tỷ đồng tiền thuế, bao gồm các khoản thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền chậm nộp thuế khác nữa. Đây là hình ảnh sắc thủy bị nợ dí đến nơi. Những người đi đòi tiền không được thì ắt họ sẽ phải nhờ đến luật pháp can thiệp và chuyện công an sờ đến sắc thủy chỉ là vấn đề thời gian. Được biết vào ngày 4 tháng 12, công ty cổ phần Anh ngữ Apax là đơn vị quản lý trung tâm Anh ngữ Apax Biên Hòa bị tố cáo chiếm dụng vốn, hồ sơ đang chuyển công an giải quyết. Hiện nay, ông Nguyễn Ngọc Thủy đã phải thừa nhận rằng chúng tôi thực sự khó khăn, tôi cũng đối thoại với các nhà đầu tư, cổ đông, đối tác để hoãn, giãn thời gian thu hồi vốn, lợi nhuận để Apex tập trung nguồn lực cho việc tái cấu trúc. Thực ra doanh nghiệp tư nhân rất khó tái cấu trúc, với khoản nợ khổng lồ không có khả năng thanh toán thì cũng rất khó vay thêm để xoay sở. Cho nên việc tái cấu trúc chẳng qua là sa thải nhân sự để giảm quy mô hoạt động. Thường thì những doanh nghiệp lâm nguy dù cho đến tái cấu trúc thì cũng khó tránh khỏi phá sản. Hiện nay công an vào cuộc tại những chi nhánh của tập đoàn giáo dục E-Group. Đây chỉ là những vết lở nhỏ nếu không tìm đâu ra tiền để trả cho các nhà đầu tư thì rất có thể vết loét không chỉ dừng lại ở Biên Hòa mà nó có thể xảy ra ở rất nhiều nơi khác trên cả nước. Nền kinh tế Việt Nam hiện nay đang rất bệ rạc. Nhà đầu tư ôm tiền góp vốn vào các doanh nghiệp đang như ngồi trên đống lửa. Tân Hoàn Minh, FLC, Vạn Thịnh Phát là những con cá mập lớn, tập đoàn giáo dục E-Group là con cá mập nhỏ hơn cũng bị dính đòn vì nền kinh tế đang suy thoái hết sức nghiêm trọng. Đây là hình ảnh sắt thủy bị tố lừa đảo. Đánh giá về tình hình vỡ nợ hiện nay, một bạn đọc xin giấu tên cho biết rằng hiện nay thị trường trái phiếu đang ôm đạn rất nhiều. Tân Hoàn Minh và Vạn Thịnh Phát chỉ là phần nổi của tàng băng chìm. Rất nhiều loại trái phiếu dởm mà trái chủ đang ôm chỉ là chưa khui ra mà thôi. Nếu khui hàng loạt thì số nạn nhân sẽ còn nhiều hơn nữa chứ không chỉ là những nạn nhân của Tân Hoàn Minh và Vạn Thịnh Phát. Trung ương thì đang lập rất nhiều ban bệ để giải quyết vấn đề này nhưng xem ra khó mà làm được gì để thay đổi tình hình. Sắc thủy thì bị nợ dí, bị công an vào cuộc điều tra, không tìm đâu ra nguồn vốn để giải cứu. Đấy là tình hình chung chứ không chỉ riêng của một mình sắc thủy. Có thể nhiều doanh nghiệp khác cũng đang dần rơi vào tình cảnh tương tự. Ngay từ giữa năm, các doanh nghiệp đã kêu gào thảm thiết vì đói vốn, trong khi đó rôm tín dụng cứ siết. Mới đây, Ngân hàng Nhà nước có nới lỏng rôm tín dụng nhưng đã là cuối năm rồi, hàng loạt doanh nghiệp đã chết trước khi rom được nối. Việc E-Group ngắc ngoài chỉ là người dân bên ngoài có thể thấy được các doanh nghiệp nhỏ hơn hay ít nổi tiếng hơn, họ âm thầm rời khỏi thị trường, để lại bao nhiêu là khổ chủ đã lỡ góp vốn cho họ. Đây là hình ảnh công an đang vào cuộc điều tra. Sắc Thủy là người nổi tiếng, ông này là người tham gia chương trình thương vụ bạc tỷ trên truyền hình, nên chuyện doanh nghiệp bị tắc vốn được thông báo dùm beng trên mạng. Và đây cũng là lời cảnh báo cho rất nhiều người đang có tiền. Lúc này ai có tiền thì nên giữ, không nên vì tham lãi suất quá cao mà xa chân để rồi rút ra không kịp. Tình hình chung doanh nghiệp đủ sức khỏe trong lúc này rất hiếm,